giữa độc quyền với không độc quyền đối với lại khách hàng thì ngày xưa ở Úc cũng vậy khách hàng đang nghĩ là không độc quyền sẽ tốt hơn cho căn nhà đó tức là họ nghĩ là cứ gửi càng nhiều môi giới càng tốt bán càng nhanh giá càng cao à, thì đó là cái cách họ suy nghĩ nhưng mà thực tế là nghiên cứu nó cũng chỉ ra rồi một cái căn nhà bán độc quyền với lại một cái căn bán không độc quyền á thì cái căn không độc quyền bán giá thấp hơn căn nhà bán độc quyền gửi độc án độc quyền cái thứ hai là cái thời gian để mà bán một căn nhà không độc quyền á lâu hơn là cái thời gian bán một căn nhà mà gửi độc quyền cho một môi giới đó là nghiên cứu nó chỉ ra luôn ở ờ, bên úc thì qua thời gian thì người mua người mua người bán là bây giờ họ hiểu là gửi bán độc quyền là cái cách tốt nhất để mà bán căn nhà được giá tốt nhất đồng thời là bán nhanh nhất đơn giản lắm nếu mà chúng ta có một căn nhà mà chúng ta gửi một lúc tới 5 người môi giới khác nhau thì năm mông môi giới này sẽ suy nghĩ là bây giờ mà mình làm hết sức mình chạy marketing mình chào khách xong mình làm xong xuôi hết tất cả mọi thứ cái cuối cùng tự nhiên cái ông khác ông bán ông ăn hết phí mình không được đồng nào đúng không thì ngu gì mà mình làm hết sức làm gì mỗi người sẽ đóng góp một ít ít ít thôi bây giờ mình cũng phải thủ nữa chứ đúng không mình cứ làm hết sức xong mình chào đã xong mình mời hết khách mình xong cuối cùng thằng khác nó chốt một cái thì cuối cùng là mình không không được đồng nào một là ăn cả hai là ngã về không nên cuối cùng là nếu mà gửi không độc quyền mà gửi quá nhiều uh, môi giới á, thì mỗi ông môi giới cuối cùng họ chỉ bỏ bỏ 10% công lực để họ làm thôi tại vì họ không biết được là có chắc ăn là họ kiếm được uh, phí không đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là khi mà mình gửi cả năm ông môi giới mà không có ông nào độc quyền á thì cái này thực tế anh em coi có đúng không nha là mình phải tìm mọi cách mình bán càng nhanh càng tốt mình mà có khách vô căn đó rồi mình phải chốt nhanh chứ không để cho thằng khác nó nó nó chốt thì sao thì cái giá mình không thể nào mà giá tốt nhất được cho người chủ nhà nó phải hơi thấp một chút thậm chí là thấp hơn giá người ta mong đợi nó càng thấp càng tốt thì chúng ta càng chốt căn nhà càng nhanh nên cái giá mà gửi bán không độc quyền luôn luôn là nó sẽ bị thấp hơn là cái giá kỳ vọng rất là nhiều của người bán nhà đó thì quay lại câu chuyện là nếu mà chúng ta gửi bán độc quyền cho một môi giới thì cái người đó người ta sẽ làm việc hết sức tại họ biết được là nếu mà chúng ta đẩy hết sức thì chúng ta sẽ ăn được 100% phí môi giới này thì chúng ta sẽ làm hết sức 100% công lực chứ không phải là 10% trước đây là cái nhất cái thứ hai nữa là cái giá bán chúng ta cũng sẽ đạt được một cái mức giá mà tốt nhất cho khách hàng mình quay lại câu chuyện là đối với người chủ nhà thì cái việc gửi bán độc quyền là đem lại cái quyền lợi cao nhất đối với họ chứ không phải là gửi bán không độc quyền mà người chủ nhà ở Việt Nam thì nhiều khi họ cần có thời gian họ cần có cái sự uh, giáo dục để họ hiểu được À, họ hiểu được cái chuyện đó thực ra ở úc á, vẫn có quyền à, gửi không độc quyền nha tức là khách vẫn có quyền là là là ký không độc quyền với lại nhiều môi giới nhưng mà thời gian qua họ chỉ ra rồi là gửi không độc quyền nhà nó cứ nằm trên thị trường 3 tháng 6 tháng như cả năm trời không bán được mà lúc bán được thì bán giá rất là thấp nên cuối cùng là người chủ vẫn phải qua gửi một cái người môi giới độc quyền để họ chạy hết công lực họ chạy cho nhanh thì thì đó là cái điểm lợi của à, của việc gửi một cái môi giới độc quyền mà thực ra đối với người chủ nhà họ nghĩ là à, gửi cho một mình ông này độc quyền có nghĩa là mấy ông khác không được quyền bán thì cái đó không đúng thực ra gửi cho một ông nhưng mà họ cũng có thể họ mời cộng tác tất cả các cái môi giới trong cái khu vực đó hoặc là tất cả môi giới thị trường đều có thể tham gia vô bán mà chỉ cái điều là và ông này cũng chia sẻ cái phí đó với lại tất cả các môi giới khác mà chứ đâu phải là anh gửi độc quyền có nghĩa là một mình em bán thôi em cũng phải mời tất cả mọi người cùng bán thì về mặt bản chất là anh vẫn đạt được cái nguyện vọng của anh là rất nhiều môi giới cùng tham gia bán căn đó nhưng mà nó sẽ đảm bảo cái quyền lợi là tất cả mọi người đều có cái quyền lợi trong cái giao dịch đó thay vì là gửi không độc quyền cuối cùng không ai biết được là là là là là mình có được uh, phí hay không được phí thì cái đó là cái mà chúng ta cần phải à, giáo dục lại tức là đừng cần phải truyền thông lại cho những cái người bán nhà ở Việt Nam